Anh Thư xin chào mọi người và các gia đình nha Hôm nay, hôm nay, hôm nay Anh vâng, Thư giới thiệu với mọi người món vịt quay nha Đúng rồi Như lời hứa cho ông đi ăn món gì đây nha Mời cả nhà cùng thưởng thức và chờ đợi xem nha Đúng rồi nha mọi người uhm. Chúng ta hãy cho ông đi nước sốt rất là ngon nha à, mọi người cùng thưởng thức nha chút nữa mọi người sẽ được nhìn tất cả mọi thứ xung quanh và ngon và đẹp đúng rồi chờ trong giây lát chúng ta sẽ chúng ta có có nhiều loại gia vị ừ, rau gia vị rồi ớt nha đầy đủ Ờ, Minh Thư sẽ mời ông địa thưởng thức nha mọi người hai bụng nó có cái gì ở chính giữa đó mà Minh Thư đã thấy rồi Đây là muỗng rau nha Rau để dành cho ăn với đồ quay, đồ nướng nha Rất là Đúng ngon rồi. nha mọi người Rau này là... Ờ, rất là tuyệt Rau này rất thơm luôn ừ. Được gọi là Món cuối cùng là món bánh mì Đúng, Đúng rồi không? Chúng ta sẽ làm món bánh mì nha mọi người Đúng không? Đúng rồi. Ăn ăn ăn ăn ăn ăn. Đó. Sẽ mời ông địa nha, Minh Thư này sẽ mời ông địa ăn một món. Ừ. Vịt quay nha, với các loại rau gia vị đủ loại. Kèm với một loại nước sốt nha. Kèm với một loại nước sốt ừ. rất ngon. Rất là tuyệt. Rất là ngon luôn mọi người. Đang, đang, đang ok Mình rất là ách nha ừ, rã luôn. wow, wow, wow. bà nội với Minh Thư đang mời ông đi ăn nha với những lời mời chân thành nhất nha đó ok là tuyệt của mèo nha rất hình ảnh rất là sắc nét và đẹp nha mọi người ừ, mình Thư cũng ờ, cùng bà nội lại nghe nay mời đến hai thầy mời hai thầy mời ông bị ăn nha ok chúc cả nhà sức khỏe nha ừ. thành công trên mọi lĩnh vực nha nhớ đăng ký sạc like cho Minh Thư một lượt nha lên kênh Minh Baro hoặc là Minh Nguyễn bên dưới ừ, bên dưới nút đỏ bên dưới nút đỏ mất nút đỏ rồi thì thẻ đàn cân đăng ký màu đỏ chữ đăng, đăng chữ đăng ký màu đỏ nha mọi người ừ đăng ký cho Thương một lượt nha Còn một like nữa Rồi Và góp ý xây dựng cho video càng ngày càng Phong phú Hơn nhiều nha, ừ. đẹp ừ. hơn nha ừ. Ừ. Rất là ngon Cả một con rùa cũng phải, phải, phải, phải, phải, phải, phải, phải, phải ngất đầu liền ừ. trong video có điều gì thiếu sót mong cả nhà thông cảm nha và góp ý nha cho chỉnh sửa càng ngày càng phong phú và, đẹp hơn đẹp, đẹp mắt hơn nhiều nha dịch này nó rất là phong phú cả nhà đúng rồi đa dạng lắm đủ loại hết mua cái loại tốt nhất và loại à, bự nhất uhm rất là to này dịch này nguồn gốc là do người à, tàu người ta chế biến đúng rồi bây giờ dịch, người... này rất phong phú tại vì nó có một món quà bất ngờ ở bên trong đúng không minh nguyễn uhm. Uhm. minh thư thấy cái cây ở ngay đất rồi mà không uhm. biết cái gì ở trong đúng không con nhãn nè chúc mọi người và các bạn buổi trưa vui vẻ nha ừ, và đừng quên chia sẻ cho một lượt nha và đăng ký chữ màu đỏ bên dưới nha mất rồi thì sẽ thành công nha mọi ừ, người ừ, đăng ký chữ màu đỏ nó sẽ đổi màu là sẽ thành công nha ừ. và sẽ nhận được video clip mới nhất hàng ngày hàng tay miễn phí đúng dạ rồi ơi. đúng rồi còn bây giờ ekip chương trình và minh thư xin nói lời chào tạm biệt Điệt nha tạm biệt mấy ông ăn thân yêu rồi bye bye bye bye